và sau đây em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu không tang này đây đây là cái bộ hột mà khách đã đặt bên em làm vào mặt lục một lát nữa khi mà cứ lục về máy nó sẽ báo không có nó sẽ không báo các bác nhá lục thì mình đánh gì ạ lục thì mình đánh tài đúng không các bác nắp chén chơi nắp chén nào cũng được và với cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu không tang này các có thể chơi hột mình cũng được hột người ta cũng được mình muốn chơi hột của người ta chơi như thế nào thì cứ trực tiếp liên hệ với em em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể chơi được hột người ta và đây đây là cái máy báo dung khi mà cứ có lục thì máy nó sẽ báo và không có máy nó sẽ không báo các bác nào đã chơi qua rồi sẽ không thắc mắc là tại sao máy của em nó lại như này đúng không ạ đây là cái máy khách đặt để chơi tầm cao tầm một mét rưỡi đổ xuống các bác nhá còn lại những cái máy mà bình thường của mình hai bóng ấy nó sẽ chỉ chơi được tầm khoảng 80 phân đổ xuống thôi và sau đây em sẽ test thử cho bác một vài tiếng để bác thấy được cái độ hiệu quả cái máy rung này thì nó rung liền nên em sẽ cầm ở tay để cảm nhận và em sẽ để để nó chạm vào đây này, này đó. em để chạm đây để bác cảm nhận được độ rung nha các bạn nha đó thấy không nghe thấy không ạ đó đây có lục đây nó cứ rung liên tục như này thôi các nghe thấy rung không đó, trong này vẫn còn lục này lục tài các bác nhá đó lục tài không có lục các bác này ở trái này mình ưng tài hay ưng xỉu thì mình đánh thôi nhưng mà mình cứ bỏ qua cho nó chắc đi trong này chắc chắn là sẽ không có lục đó không có lục có lục này các bác này để nào cho các bác nghe thì rõ vậy có lục các bác nhá lục tài này đó có lục tiếp này lục tài tiếp này đó không có lục này ở trên này mình bỏ qua này đó không có lục nha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 Em là Sơn Tài Xỉu và cơ sở em ở bến xe miền Tây. Và ngoài tài xỉu ra thì bên em cũng còn cung cấp tất cả những cái loại đồ chơi cờ bạc bịp mới nhất năm 2022 này. Video của em đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau.